Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream tối nay ạ. À, lần đầu tiên thì à, xin cảm ơn tất cả anh chị em trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ Dũng và đặc biệt là theo dõi à, kênh à, YouTube đầu tư chứng khoán mà Dũng đang à, à, chia sẻ cho chúng ta. Thì bao anh chị em thấy rằng là trong thời gian vừa qua với việc theo dõi kênh YouTube của Dũng thường xuyên thì anh chị em cũng đã thấy rằng là chúng ta cũng học được rất nhiều những bài học tuyệt vời thì anh chị em có thể comment cho Dũng ạ cho Dũng một cái comment và một cái like đúng không ạ hãy cho cô Dũng xin một cái like một cái comment để Dũng biết rằng là anh chị em đang là những người rất là yêu quý Dũng ạ thế thì ờ, cái chủ đề hôm nay Dũng biết rằng là có rất nhiều anh chị em quan tâm thì hôm nay Dũng muốn là giao lưu với tất cả anh chị em giao lưu ạ à. nên chúng ta mang tính chất là giao lưu ở đây là chúng ta đặt những câu hỏi đặt những câu hỏi mang tính hướng đến anh chị em nhá câu hỏi mang tính hướng đến nên nếu chúng ta học câu hỏi mang tính hướng đến nó giống như là chúng ta đưa luôn luôn ở trạng thái năng lượng đỉnh cao tích cực và khi mà chúng ta ở năng lượng đỉnh cao tích cực thì chúng ta sẽ thu hút được những nguồn năng lượng tương tự như vậy đấy chúng ta gọi là lực hấp dẫn ok xin cảm ơn tất cả anh chị em ạ xin cảm ơn bạn à, phạm phạm thao bạn trần hùng rất nhiều anh chị em ở đây ạ bạn nguyễn văn hòa ở ờ, chúng ta còn rất nhiều anh chị em khác ở đây đã đang có mặt tuyệt vời trong cái buổi à, chia sẻ tối nay thì trước khi mà chúng ta vào buổi livestream chính thì anh chị em có những câu hỏi như thế nào thì anh chị em có thể comment ở phần bên dưới tại vì Dũng biết rằng là cái việc mà nhiều anh chị em đang thì có một cái góc nhìn nó nó chưa đúng chưa đúng tức là chúng ta gọi là nó không không phải là sai nó chưa đúng thôi chưa đúng là nếu chúng ta gì ạ chúng ta học từ bài học đó thì chúng ta gì ạ thấy nó tuyệt vời còn nếu chúng ta để bỏ qua những cái bài học mà chúng ta đã trải mất tiền đúng không mất bao nhiêu tiền mất bao nhiêu gì ạ bao nhiêu những cái chi phí kinh nghiệm chúng ta bỏ ra mà chúng ta học được thì đó là nguyên nhân của chúng ta dẫn đến đầu tư không thành công à, ở đây có một bạn như bạn à, Phạm Xuân bạn mới tham gia lớp học được một buổi và em đã nhận được ra rất nhiều bổ ích trong đầu chứng khoán à, cảm ơn bạn Phạm Xuân à, chúng ta trước khi chúng ta vào chúng ta giao lưu một chút trước khi mà chúng ta vào chủ đề chính dòng nào có khả năng dẫn đầu trong thời gian tới thời ạ à? câu hỏi này rất là hay bởi vì chúng ta mua cổ phiếu dẫn đầu thì chúng ta mới thành công được còn mua cổ phiếu chúng ta yêu thích thì không bao giờ thành công được cả đấy là chúng ta là câu hỏi rất là tuyệt vời cũng nhiều bạn cũng hỏi ngành dẫn đầu một bạn khác thì có hỏi là bạn à, phạm thảo thì chỉ muốn có năng lượng à, năng lượng như mình thôi ạ à. thực tế là chúng ta cười thật nhiều là có năng lượng à, tại sao khi mà chúng ta cười chúng ta lại có năng lượng bởi vì khi chúng ta cười á, thì chúng ta là thường cười thở ra thì chúng ta sẽ có một cái gì là tự nhiên oxy sẽ hút được nhiều hơn và khi mà cười thì chúng ta thấy rằng là bản thân là tất cả các tế bào đúng không các tế bào nên nó có một cái câu có câu chuyện đó là buổi sáng khi thức dậy thì chúng ta nửa lều lên trời và cứ cười đấy ạ à, đấy một cái ai đã nhà mình đã thấy rằng ở ngoài ngoài công viên đó, chúng ta thấy rằng là đã có những cái nhóm các cụ là cao tuổi là bắt đầu cười đấy, chọc vào nách nhau sau đó cười và nó có câu chuyện kiểu dạng như vậy đấy là cái một trong những cái cách để chúng ta tạo ra năng lượng à, tuy nhiên thì Dũng muốn hướng dẫn anh chị em có ba cách để tạo ra năng lượng một là chúng ta chuyển động cơ thể à, luôn luôn ở trong thái cơ thể ở một cái giang tay ra giống ông Donald Trump ấy. lúc nào ông cũng để một năng bàn tay rất là rộng chúng ta gọi là khung hình ở mức là cao nhất thì đấy chúng ta gọi là năng lượng và thứ hai là gì ạ nó có ba tư thế tạo năng lượng một là chúng ta có mở rộng khung hình hai là tư thế các bạn là người chúng ta gọi là người siêu anh hùng à, anh chị em vào vào vào mạng search tư thế siêu anh hùng thì chúng ta cũng thấy là đấy là gì ạ có năng lượng đỉnh cao còn ngoài ra thì chúng ta còn có một cái gì ạ ở ờ, một cái tư thế khác nữa là chúng ta chuyển động nhanh tức là làm gì mà chúng ta chuyển nhanh và sau khi chúng ta chuyển động nhanh đặc biệt là chúng ta tập thể dục thì tự nhiên nó tiết ra rất nhiều các gì ạ à, hormone trong đó có hormone về hạnh phúc hormone về về gì ạ hormone về cái chúng ta vượt qua những cái cản mà chúng ta đã phải trải qua đặc biệt là anh chị em đầu tư chứng khoán mà hôm nào đó mà nói gì ạ không được tốt thì tốt nhất là đừng có vào bảng điện tử xem nữa hết giờ là chúng ta làm sao để chúng ta chuyển động cơ thể chúng ta đi tập thể dục thế là về chúng ta có cái đầu rất là tuyệt vời vì hôm nay chúng ta giao lưu xong tí nữa chúng ta gì ạ à, có thể à, trả lời rất nhiều câu hỏi khác ở đây cũng một số anh chị em gì ạ à, vẫn hỏi thì Dũng vẫn nói và đang cái vấn đề là năng lượng Dũng nói thêm ạ à, tiếp theo chúng ta năng lượng thì chúng ta gọi là tập trung ạ nếu bây giờ Dũng bảo anh chị em đơn giản đấy ạ à, anh chị em cảm giác thế nào trong thời phút này này trong thời điểm này anh chị em thấy hạnh phúc ở điều gì anh chị em thấy vui thấy hạnh phúc ở điều gì anh chị em tìm ra tự nhiên thấy mình thấy vui hạnh phúc ạ nếu anh chị em trong thời khắc này anh chị em thấy điều gì khiến anh chị em vui hạnh phúc nhất ạ như Dũng lại tiếp tục hỏi một câu hỏi khác ạ trong uh, thời gian vừa qua anh chị em thấy rằng là mình thấy cảm giác buồn hay bất hạnh ở điều gì thì chúng ta thấy là từ một cái trạng thái vui như vậy anh chị em thấy là cái ngôn ngữ cơ thể chúng ta cái giọng nói chúng ta cái khuôn mặt chúng ta mọi thứ chúng ta gì ạ nó sẽ gì ạ nó tươi hơn nó tỉnh táo hơn còn trong trường hợp mà chúng ta thấy buồn tự nhiên mọi thứ đó lại nó như này nên dũng có một cái câu chuyện đơn giản đấy ạ à, hôm trước Dũng có nói với anh chị em là à, Dũng có thể à, tặng anh chị em 10 triệu luôn 10 triệu luôn ạ tặng thật luôn ạ đó là chúng ta ngẩn đầu đây này chúng ta khóc điện khóc ra được nước mắt đây anh chị em thử vậy bạn nào ngẩn lên là khóc ra được nước mắt khóc mà ra được nước mắt mà tuôn trải được nước mắt Dũng tặng luôn 10 triệu 10 triệu luôn ạ gửi ngay luôn ngay tức khắc luôn ạ nên chúng ta thấy là cảm xúc nó đến nhỉ cái ngôn ngữ bên trong chúng ta như nào nó tạo ra bên ngoài thế ngôn ngữ thể và ngược lại cái ngôn ngữ cơ thể bên ngoài là nó tạo ra bên trong như vậy đó thế để chúng ta thế ạ à, và tiếp theo Dũng vừa hỏi đặt câu hỏi chúng ta là gì ạ câu hỏi bạn kể bạn kể câu hỏi gì ạ à, trong thời gian vừa qua các bạn học được những bài học gì đấy là câu chuyện mà chúng ta kể một số anh chị em thì gì học được rất nhiều bài học biết thị trường đặt đỉnh à, biết thị trường nó gì ạ à, có những cái cổ siêu cổ phiếu trong thời gian vừa qua giống như là Dũng nói với anh chị em là Dũng tặng cho anh chị em một cái cổ phiếu Hòa Phát ở từ lúc giá từ 25 cơ ạ Dũng tặng nhưng Dũng tin chắc là thời điểm đó không ai mua cả ít người mua sau đó gì ạ nó tăng tăng tăng lên đến đỉnh Dũng bảo là Dũng bán sớm đi thì một số anh chị em mà là ông này lại tại sao lại khuyến nghị bán thế tại sao cái việc mà mỗi chúng ta có một cái hệ quy chiếu khác nhau đúng không hệ quy chiếu khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái hành vi đầu tư khác nhau tuy nhiên thì ạ à, cái như là dũng có một cái ờ, câu thần chú trong anh chị em đó là làm một năm học viên của dũng ạ dũng là, là luôn luôn có một suy nghĩ là làm một năm ăn 10 năm một năm ăn 10 năm tức là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán mà chúng ta đúng với chu kỳ của nó thì một năm ăn 10 năm tức là một năm chúng ta có thể lợi nhuận đúng bằng gì ạ trung bình những nhà đầu tư thông thường 20 à, 25 phần trăm đúng không chúng ta bằng 10 lần họ như vậy thế thì tại sao chúng ta lại không tập trung vào cái thời điểm mà nó đang tốt nhất mà chúng ta lại cứ mua vào để chúng ta đợi 5 năm 3 năm giống gì ạ đầu tư giá trị Dũng không đồng ý cái điều đó với quan điểm của Dũng thôi còn quan điểm của anh chị em khác nó như nào đấy thì việc của anh chị em nhưng ở đây chúng ta thấy là có bao nhiêu chị em đã đầu tư dài hạn mà đã thành công rồi con số đó là con số gì ạ gần không có nếu không nói là rất là gì ạ sự hão huyền ở Việt Nam còn trừ khi mà chúng ta thấy là đầu tư dài hạn ở Việt Nam thành công nhất đúng với anh chị em biết lại Đấy. nếu anh chị em nhớ đầu tư theo gì ạ chiến lược của một số các nhà đầu tư chẳng hạn các bạn đầu tư nếu mà gì ạ mang tính đầu cơ cao thì các bạn phải hiểu là các độ nhóm của gì ạ à, các cổ phiếu như là nhóm FLC gọi là đầu cơ cao và bạn nếu bạn hiểu rõ bên trong của nó thì bạn có thể đầu tư những nhóm đấy còn mà chúng ta đầu tư theo kiểu như là à, cũng à, một số anh chị em thấy rằng là các cổ phiếu mà được gì ạ mua sau đó được gì ạ à, tái cấu trúc sau đó tăng trưởng mạnh thì trong đó có những cái cổ phiếu mà bên SSI họ nắm giữ thì anh chị em có thể đầu tư theo cách như vậy ok thế thì là ờ, chúng ta thấy thấy rằng là có rất nhiều cách để chúng ta đầu tư à, một bạn có đây bạn là ờ, Trịnh Tuấn Dung Dũng ạ chắc là bạn Trịnh những nước nếu áp dụng VA vào đánh thị trường chung thì thời điểm hiện tại đang ở pha D đúng không ạ à đúng hay không thế thì ở đây chúng ta thấy là pha D pha D này là pha D trong tích lũy hay là pha D trong phân phối à, chúng ta sẽ là pha D trong tích lũy hay là pha D hay là phân phối thế thì uh, chúng ta thấy là chúng ta cần phải nói là thật rõ chi tiết ạ đúng không chúng ta phải rõ chi tiết thế thì uh, chúng ta nhớ rằng này, này làm cái gì chúng ta cần phải đo lường được cần phải chi tiết và chúng ta thấy là cái cái cái chi tiết đó, nó mới giúp chúng ta thành công còn bây giờ chúng ta đi nghe ai đó phím hàng mà chúng ta lại sau đó nó không thành công thì thất bại nó là là thất bại là đúng là thất bại rồi Dũng kể cho anh chị em một cái câu chuyện để anh chị em đấy là nếu anh chị em mà nghiên cứu sâu về về về về tầm nhận thức của con người con người có có bốn tầm nhận thức chính nha yeah có bốn tầm nhận thức chính à, tầm nhận thức thứ nhất là gì ạ vị kỷ cái nhóm vị kỷ ấy, bảo gì họ làm như vậy họ làm theo ạ họ không có gì ạ tầm nhận thức họ không có gì ạ cứ nói gì họ làm như vậy tức là họ không gì ạ không có phản ứng phản kháng gì cả nói và họ luôn luôn làm gì ạ theo đội nhóm chẳng hạn như bây giờ Dũng thích uh, Ronaldo nếu mà Ronaldo mà hôm nay có những làm gì mà nó không tốt thì Dũng vẫn bảo vệ đến cùng đơn giản thôi ạ đấy là giả sử đấy là tầm gì ạ tại vì người ta yêu thích một cái nhân vật theo tính chất gọi là cuồng tín thì nó là có chúng ta là đội nhóm thế thì cái việc mà giả sử bây giờ Dũng đang nói là đầu tư giải hạn là Dũng không phải trường phái như vậy thì nếu ai đó mà ở trạng thái bị kỷ ở trong gì ạ đúng không bị ờ, trong cái cái cái nhóm như vậy thì họ sẽ thấy là cái ông này tào lao và họ có thể ném vào những cái gì ạ ném ở đây những đống rác hay là những cái chúng ta nếu mà nói kỹ hơn một chút là nó nó nắm phân ở đây ạ những cái phân đó nếu mà chúng ta thế là trước khi họ ném thì chúng ta là tay của họ đã gì ạ dính trước và họ phải ngửi những cái, cái mùi như vậy nên chúng ta thấy là đầu tiên nếu chúng ta muốn ném phân ném rác vào ai đó thì không biết là chúng ta thì có ném được họ hay không nhưng trước đầu tiên là chúng ta thấy là chúng ta phải ngửi cái mùi đó trước sau đó chúng ta là bàn tay chúng ta lại gì ạ cảm nhận cái đó đầu tiên nên nếu chúng ta muốn thì làm cái gì đó mà chúng ta gì ạ đố kỵ đố kỵ với ai đó thì điều đó là gì ạ cái cái điều đầu tiên chúng ta nhận một cái đầu tiên đó là cái gì ạ cái đầu của chúng ta này nó ở trạng thái năng lượng âm năng lượng dưới 200 tự nhiên mất tiền tiền nó sẽ không chạy vào như năng lượng dưới 200 ok thế thì ở đây chúng ta lại tiếp tục câu chuyện nó ở đây còn những người mà ở chúng ta gọi là năng lượng ở một vị cao hơn cao hơn đó là bị chủng là với kỷ với chủ lấy những người giống như anh chị em đấy là lúc tin chắc rằng là phần lớn khi mà anh chị em đến đây đến đây học hoặc là nghe ở đây thì ít nhất chúng ta cũng đã từng theo dõi những video của Dũng có thể một hai lần rồi một hai lần nhiều lần rồi những cái quan trọng nhất là anh chị em nào nữa mà đã bỏ tiền ra học Dũng á, thì nó có một số nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là anh chị em nghe theo dõi kênh của Dũng thứ nhất là nó gì ạ nó phải chạm đến trái tim chúng ta rồi một là chúng ta đã có kết quả rồi hai là chúng ta những nỗi đau mà anh chị em đã thường mắc phải và dũng đã giải quyết cho chúng ta và chúng ta đã thấy là nhận ra và xử lý được nỗi đau đó rồi cái thứ ba nữa là một cái người bạn mà chúng ta tin cậy nha tin cậy và trong quá trình học của dũng mà đã thấy có kết quả người bạn đó giới thiệu rồi người ta mới học thì anh chị em mới học còn tất cả những anh chị em mà tự nhiên vào mà theo dõi kênh của dũng mà học không có chuyện đó đâu ạ bởi vì thường chúng ta có gì con người chúng ta có sự nghi ngờ rất là cao và thường chúng ta không tin vào ai cả mà chỉ huy có kết quả chúng ta bao lường thế thì tại sao tại sao có một số anh chị em vẫn cứ đi học rất nhiều các hệ thống phương pháp khác mà cũng không biết kết quả hay không thì phần lớn ở cái nhóm đấy ở người ta là vị kỷ vị kỷ là gì ạ họ không phân biệt họ không có thời gian để phân biệt nó đúng hay sai nên họ chỉ gì ạ họ vào bởi vì họ sẽ được là phí màng, họ sẽ đưa được được gì ạ cho cổ phiếu rất là tốt thế thì câu chuyện ở đây nếu anh chị em muốn gì ạ muốn hỏi một nhà đầu tư chứng khoán thành công á thì anh chị em cần phải hỏi những câu hỏi như này câu hỏi mà quan trọng nhất mà anh chị em hỏi anh đã thất bại bao nhiêu lần rồi hỏi cái người đầu tư mà hai người mà chúng ta là hướng dẫn anh em là thất bại bao nhiêu lần rồi và thất bại như thế nào chứ còn bây giờ một anh chị em hỏi là ông có bao nhiêu vốn có bao nhiêu tài sản lợi nhuận của ông được bao nhiêu cái đây nó đơn giản lắm ạ anh chị em chỉ quay trở lại xem video của Dũng quay trở lại xem những gì Dũng nói thế thì cái câu chuyện ở đây chúng ta đo lường một cách đó là đơn giản nhất nhưng nếu chúng ta hỏi một ai đó hỏi lần thứ nhất ok sau đó khoảng 3 tháng nữa chúng ta hỏi lần thứ hai chắc chắn là những người đó nếu nói dối không bao giờ có thể khớp nhau được đấy là chúng ta gọi là cách phân biệt đơn giản nhất những cái câu chuyện nó đấy không phải là câu chuyện mà chúng ta cần lưu cần nghe và chúng ta cần học từ những bài thất bại của họ để chúng ta trưởng thành nhanh hơn thay vì chúng ta học về thành công của họ bởi vì học từ thất bại nó tuyệt hơn rất nhiều so với học từ thành công đấy đấy là cái hôm nay chúng ta giao lưu thì chúng ta vẫn cứ chuyện giao lưu cho nó vui đúng không ạ Dũng ít nhất là hai lần rồi hai lần thất bại lớn còn thất bại nhỏ thì quá nhiều rồi hai lần cháy tài khoản hai lần thậm chí là điên xin để gì ạ mà để đến đây để ngồi để nói chuyện với anh chị em nên dũng mong rằng là nếu chúng ta đã hỏi thì hỏi mang tính chất là câu hỏi mang tính chất là hướng đến chứ không mang mang tính chất là kiểu như là hỏi kiểu dạng đố kỵ tại vì nếu kiến thức mà anh chị em là hỏi thì hỏi nó khó đi một chút dũng thích cái điều đó tại vì có nhiều cái mà dũng chưa biết bên anh chị em hỏi khó thì tự nhiên là dũng không biết Dũng phải đi tìm hiểu và đi tìm hiểu thì tự nhiên là mình giỏi ra mình thông minh ra đúng không đấy thì ở trong cái cộng đồng DVD của Dũng toàn là cộng đồng mà biết ơn yêu thương thực sự là nó là hạnh phúc nó khác hẳn cộng đồng khác là Dũng không biết là cộng đồng khác như nào như thường thì họ lên họ hỏi cổ phiếu là không được họ tại vì trong cái cộng đồng đó Dũng đã cũng rời một vài cộng đồng của Dũng ngày xưa bây giờ một bạn vài bạn khác bạn quản lý thì Dũng thấy rằng trong cái những con đấy trước khi Dũng quản lý thì nó khác còn bây giờ không quản lý thì nó lại khác bởi vì chúng ta vẫn gì ạ à? vẫn bị ai đó cho chúng ta vào một cái môi trường khác nhau bạn chính là trung bình của năm người bạn bạn chơi với nếu bạn muốn thành công trong đầu tư chứng khoán thì hãy chơi với năm người thành công trong đầu tư chứng khoán năm người tìm những người thành công xuất sắc nhất chơi với còn bây giờ chúng ta lại đi cứ đi tìm những người mà toàn thất bại toàn những người đi đổ lỗi toàn những người chỉ hô hào chém gió thì chắc chắn là chúng ta cũng là cái người thứ tư thứ năm giống như vậy ok thế đấy là chúng ta lại tiếp tục giao lưu tại vì ờ, hôm nay thị trường mà nó giảm hay nó như nào đấy có phải là chúng ta trong cộng đồng DVD mà Dũng đang gì ạ chia sẻ cũng đang đứng ngoài thì chia sẻ là chuyện bình thường thôi ạ đúng không mới phân tích thị trường thế thì uh, chúng ta đang thấy là thị trường đầu tư chứng khoán đó, để đạt đỉnh ấy. anh chị em thấy là đạt đỉnh thì nó có bao nhiêu có bao nhiêu trường phái khác nhau nếu anh chị em để ý một chút thì trong sóng Elliot thì có phải khi đạt đỉnh thì nó là sóng mấy ạ khi thị trường đạt đỉnh nó là sóng năm đúng không à, sóng năm nó đỉnh nếu chúng ta nhìn vào đây thì nó là sóng năm kia à đấy gọi đang sóng năm không ạ hay là sóng năm mở rộng cũng chả biết nữa nếu anh chị em để ý xem là nếu anh chị em để ý một chút là đó là sóng năm chưa nào nếu ai đó bảo là sóng năm thì nó là vậy sóng năm này nó kết thúc chưa tại vì mỗi một lần sóng năm ở đây chúng ta ở sóng năm có lần đầu tiên đến đây một số anh chị em mà kết thúc thực tế nhiều anh chị em mà đến đây là nó kết thúc xong năm rồi một số thì vào đây một số ở đây một số ở đây liệu không biết là nó kết thúc xong chưa nhưng thực tế mọi một số thì nếu chúng ta đo ở trên biểu đồ tuần thì chúng ta lại thấy rằng là nó rõ hơn đúng không ạ đây đây chúng ta nhảy từ đây này anh chị em là từ đây này từ đây đến đây số một đây số hai sóng lên sóng 1 này sóng 2 sóng 3 sóng 4 sóng 5 còn lớn hơn sóng 3 Đấy, sóng 5 ở đây này còn lớn hơn sóng 3 vậy cái điều này đã kết thúc chưa đó là cái điều thứ hai chúng ta có thể thấy còn nhiều thứ khác nữa nhưng tuy nhiên chúng ta Dũng không sử dụng cái này tóm lại Dũng không sử dụng cái này nên chúng ta cứ chém nhau cho nó thoải mái đi ạ tại vì Dũng không sử dụng nên Dũng không muốn bàn luận nhau quá nhiều về cái này bởi vì cái này nó không đo lường được không đo lường bằng bằng gì ạ đo lường bằng con số khối lượng Dũng chỉ quan tâm đến các quy luật của thị trường thôi ạ à. đây nó mang tính đo lường về cảm xúc nó mang tính chất về cảm xúc nhiều hơn nó mang tính chất về gì ạ nhiều cái khác hơn nên Dũng không giỏi thì Dũng sẽ không phân tích đơn giản thôi thế một số anh chị em có thể dùng gì ạ à? dùng một cái hệ thống khác anh chị em có thể thấy được là anh chị em thấy đây ạ à, Dũng phân tích là đỉnh nữa, anh chị em thấy là đây là một cái à, chỉ số là đi nếu chỉ số là đi anh chị em thấy là nếu chúng ta để ý một chút ở đây này thì nó vẫn còn ok nhưng nếu chúng ta nhìn về phía sau này thì chúng ta thấy là đang gì ạ anh chị em có thể comment đang là gì ạ anh chị em phân biệt về RSI nó đơn giản lắm ạ chúng ta nhìn thấy phía trên này Đấy, nối từ hai đỉnh với nhau và chúng ta cũng nối hai đỉnh với nhau thì rõ ràng phân kỳ âm rất là nặng đúng không nên thực tế chúng ta cũng thấy là một điều gì đó nó cho chúng ta thấy là cái khả năng phân kỳ âm đi xuống rất là nhiều đấy chúng ta gọi là RSI đấy, chúng ta phân tích đỉnh thôi tiếp theo chúng ta lại lấy một cái khác nữa macd đi à, thì anh chị em lại thấy gì ạ à? cái xu hướng của chu kỳ macd vẫn đang đi xuống hôm nay phân tích cho nó nó, nó thoải mái đi ạ đúng không đúng không hôm nay chúng ta phân tích thật thoải mái muốn tất cả các chiêu đi ạ chúng ta hãy muốn dùng tất cả các chiêu để để chúng ta phân tích ạ sau đó nếu mà cần thì chúng ta lại thôi phân phái sinh chắc là hôm nay không có thời gian để phân tích phái sinh thì anh chị em sẽ thấy thêm một cái công cụ khác nữa là Ichimoku à Ichimoku thì nếu anh chị em để ý quan sát đây thì rõ ràng là mọi thứ cũng đang ở một góc độ đi xuống rồi đúng không thế thì uh, Ichimoku này Squelius này mà CD này nhưng Dũng thì Dũng không dùng cái nhóm đấy thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là một số anh chị em hôm trước có bảo là VSA nha VSA nó còn không đúng không đúng trong phân tích kỹ thuật à, một số anh chị em ở thế nhưng thực tế thì vì chúng ta không biết những gì chúng ta không biết nên chúng ta ở nó không đúng vì chúng ta không biết mà mình cứ nói nhỉ <coughs> không biết thì chúng ta cứ bảo là nó không đúng bởi vì ờ, chúng ta cứ đoán đấy ạ trong ờ, một số room thì Dũng thấy có một cái rất là hay đó là những cái ông không biết gì thì lại nói nhiều nhất còn ông biết thì thường hội không nói ai thấy điều này có thể comment đúng không ạ tức là trong dũng không nói là cái room mà mà những anh chị em mà có thể tâm huyết mà chia sẻ những kiến thức mà đưa ra rồi nhưng phần lớn dũng cũng được được roi vào rất nhiều room khác nhau thì phần lớn là chúng ta sẽ là không biết cứ nói là thị trường thế nọ thị trường kia nhưng không có đo lường đơn giản thôi anh chị em cần đo lường thôi đo lường thôi là ra ngay đo lường mình đo lường về kết quả đo lường bằng gì ạ con số đo lường khung thời gian là ra kết quả ngay chứ không phải cần phải nghĩ gì cả cách đơn giản nhất là nếu ai đó cứ nói chung chung á anh chị em um, sẽ có một cái bài tập chung chung ạ Dũng sẽ phân tích chung chung này ở thị trường uh, hiện tại đang gặp vùng uh, hỗ trợ rất là mạnh ờ, đặc biệt là nếu trong trường thời gian tới có thể tuần sau cổ phiếu vượt qua SMA 50 với khối lượng lớn thì có thể bước vào một chen lớn à, nếu chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta thấy là thị trường đây là điểm phân sau một quá trình mà chúng ta gọi là giảm sâu thì đây là điểm chúng ta gọi là điểm số 1 đấy đây điểm số 1 tức là trong cái VSA trong cái Wionel người ta gọi là đây là điểm số 1 à, ngày ngày hồi phục thứ một sau đó ngày hôm nay thứ hai và nếu trong tuần sau nó có ngày phân thứ ba và xác định ngày bùng nổ theo đà thứ tư là cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh và chúng ta có thể mua những cổ phiếu dẫn dắt như cổ phiếu Hòa Phát bởi vì kết quả uh, sản xuất của Hòa Phát trong thời gian vừa qua rất là tốt bởi vì uh, giá thép Trung Quốc cũng đang khan hiếm uh, rất nhiều cái yếu tố tích cực và giá thép trong nước cũng đang gì ạ cũng đang uh, có xu tăng nên chính vì vậy chúng ta mua thép sẽ là rất tuyệt vời ngoài ra anh chị em có thể mua một số các cổ phiếu uh, uh, ngân hàng bởi vì giá nó đang được rất là thấp hơn thị trường đại lại như vậy Vậy anh chị em thấy phân tích như vậy có khoái không ạ? Mua không ạ? Mua luôn, đúng không? Đấy, mua luôn. Thế là chúng ta nhảy vào chúng ta mua. Mua thế là dẫn đến một cái kết cục bi đát mà chúng ta không biết được. <clears throat> thế thì ờ, chúng ta đang thấy rằng là có rất nhiều các hệ thống hệ thống nào đúng về phân tích cơ bản thì nó làm sao ạ phân tích cơ bản thì họ phân tích bằng gì ạ p trên e nếu mà p trên e nó tăng quá cái mức định giá của họ p trên e nó tăng quá mức định giá của họ thì họ khuyến nghị bán ra khi mà khuyến nghị bán ra xong mà nếu cổ phiếu tiếp tục lên thì chúng ta sẽ định giá lại chúng ta thấy đúng không ạ tức là khi mà chúng ta thấy là P trên E nó cao quá các cổ phiếu tăng trưởng thì P trên E nó rất là cao cao đến mức của chúng ta không thể biết là nó cao hơn bao nhiêu nữa nhưng sau đó thì ạ à, vì nó cao hơn vượt qua cái giá mà chúng ta định giá nên khi mà chúng ta bán ra mà thấy đó thì ạ à, tiếp tục lên thì không có cách hàng khác để định giá lại và đấy là chúng ta vẫn tiếp tục trèo lên những cái đỉnh của cây mà chúng ta biết thế thì um, Dũng đang giao lưu với anh chị em nên cái việc mà Dũng đang cho chúng ta nhận ra những bài học thôi tại vì nếu mà phân tích thị trường chung phân tích về cổ phiếu có lẽ là chúng ta ngày mai chúng ta phân tích thị trường chung thì hay hơn nhưng trước khi mà Dũng muốn gửi đến anh chị em anh chị em có thể quan sát cho Dũng một cái biểu một cái cái gì cái thông thông tin như này anh chị em xem đây là một cái là tín hiệu trong VSA của Dũng ạ đây anh chị em xem ạ xin lỗi ạ đây ạ anh chị em có thể quan quan sát được không ạ đấy chúng ta thấy mà chúng ta quan sát được chưa và Dũng nếu mà anh chị em nào mà khi mà Dũng đưa lên cái gì ạ à, đưa lên màn hình mà có cái gì đó mà nó không phải thì nhất là xin lỗi nha Dũng muốn anh chị em nhưng đây là một cái chung chung này đấy anh chị em là đây là một cái dạng chung chung này không biết anh chị em nghĩ là mỗi một phân tích kỹ thuật đều có ưu điểm thế mạnh và hạn chế quan trọng là người sử dụng có hiểu và vận dụng chuyên sâu kết hợp với những thực tế xu hướng của thị trường chắc chắn sẽ thành công đấy đấy là chung chung ạ hay một số các bạn là các buổi trước thầy có phân tích thị trường chưa chạy nút rút chưa đạt đỉnh thì giai đoạn này là như nào ạ à, theo dõi thầy trên YouTube cũng chưa hiểu rõ ok cái này là cái gì ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ hơn là chúng ta cần phải nhớ này anh chị em này anh chị em cần phải đọc này phải nhớ phải hiểu và nắm rõ từng phần một nên chính vì vậy Dũng mới hay hỏi anh chị em comment bao nhiêu chị em thấy là thị trường chứng khoán Dũng có nói là các cổ phiếu đầu tiên Dũng phân tích là các cổ phiếu thép chạy nước rút và đang phân phối ở đỉnh và chúng ta cần phải bán ra đó là lần đầu tiên Dũng phân phân tích là thép đạt đỉnh và chúng ta cần phải bán ra chúng ta thấy không ạ nếu thấy anh chị em có thể comment cho Dũng số 1 ạ à. Dũng sẽ nhắc đi nhắc lại một lần này nữa để anh chị em có thể hiểu đơn giản ạ ai đã thấy điều này comment số 1 cái lần thứ hai Dũng lại thấy là chúng thấy các dòng cổ phiếu dòng cổ phiếu ngân hàng đặc biệt là những cổ phiếu VipBank đúng không ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Dũng phân tích rất kỹ và một vài cổ phiếu khác nó cũng gì ạ à, bắt đầu phân phối và Dũng có nói rằng một vài cổ phiếu khác nữa vẫn có thời gian để chạy nốt chu kỳ hay là chạy nốt nước rút rất kéo thị trường chạy nốt chu kỳ trong đó có Techcombank ACB à, ai đã nghe cái điều này thì comment cho Dũng số gì ạ à? hai và VIDB nữa VIDB số 2 chúng ta lại tiếp tục Dũng lại phân tích là các cổ phiếu dòng chứng khoán các cổ phiếu dòng chứng khoán đã chạy nước rút trong đó có VND HCM và SI cần phải bán ra đúng không bán ra chúng ta đây chúng ta cần phải này chúng ta tập trung này thay vì chúng ta tập trung tại sao là như vậy ở đây có một số anh chị em đang gì ạ đang không muốn hiểu Dũng nói này tại vì chúng ta đọc được cái suy nghĩ của chúng ta luôn ạ à. đọc được luôn suy nghĩ anh chị em luôn ạ à. Dũng đọc luôn trong đầu chúng ta đang nghĩ gì thế anh chị em không phải comment Dũng sẽ nói hết để anh chị em biết ạ thế là có phải là những cổ phiếu mà ngân hàng đúng không cổ phiếu chứng khoán Dũng bảo là phân phối và bán ra hết đúng không ạ nếu có comment số 3 đi ạ tiếp tục số 3 cái điều này đã nhắc đi nhắc lại rồi những số anh chị em cố tình không muốn nhớ hoặc là cái khả năng nhớ của mình nó đang ở không được tốt lắm nên Dũng phải nhắc lại anh chị em cái điều này tại vì chúng ta học về kiến thức nhá học về kiến thức chứ không phải là học về gì ạ học về mang tính chất máy móc có bao anh chị em là Dũng có nói rằng là cổ phiếu cổ phiếu dầu khí biến động lỏng và khả năng bị rũ bỏ rất là mạnh đúng không khả năng rũ bỏ rất là mạnh khả năng rũ bỏ và thực tế cổ phiếu gì ạ à? thế nếu rũ bỏ chúng ta mua không ạ à? và dũng đã cảnh báo điều này tuy nhiên dũng có một cái bài phân tích tiếp theo anh chị em nhớ nhá bài phân tích tiếp theo đó là rủi ro đúng không chúng ta có một số rủi ro thì Dũng nói một cái rủi ro cao nhất và lớn nhất đó là rủi ro về margin anh chị em không rủi ro về margin anh chị em xem nó phải xem chi tiết từng phần một rủi ro về margin nên Dũng có yêu cầu anh chị em rằng gì ạ à? hạn chế sử dụng margin đúng không không sử dụng margin bây giờ Dũng nói là hạn chế tức là chúng ta chả nhẽ bảo không sử dụng hay là thoát hết margin tại vì dũng là tham vấn cơ mà tham vấn là có anh chị em làm hay không làm đến việc của anh chị dũng không có trách nhiệm bảo anh chị làm hay không làm tham vấn là anh chị có thể làm không làm đúng không thế thì đây là tốc độ thế và dũng có nói rằng là một số cổ phiếu nó sẽ chạy nốt chu kỳ đúng không ạ trong đó có techcombank techcombank có gì ạ techcombank MBMC FPT và một vài cổ phiếu gì ạ à? Masan thế giới di động đúng không thế thì câu chuyện chúng ta lại tiếp tục phải nhớ PNG nữa vậy anh chị em thấy là những cái cổ phiếu đó anh chị em mua về nếu bị lỗ thì Dũng luôn nói là lỗ 4% phải bán 4% phải bán và 8% là thoát hết đúng không anh chị em có nhớ không ạ Dũng nói là nếu mua cổ phiếu đó cái khả năng thành công của chúng ta sẽ cao hơn cao hơn so với những cái cổ phiếu khác và Dũng làm một cái video anh chị em ai đã nhớ Dũng làm một cái video phân tích toàn bộ danh mục của những anh chị em học viên của Dũng toàn bộ danh mục anh chị em của Dũng Dũng nói là bán bán hết gần như cổ phiếu nào anh chị em đưa ra Dũng bảo bán hết bán hết bán hết anh chị em có nhớ không ạ nếu nhớ thì comment cho Dũng số một nghìn đi ạ Dũng lấy một nghìn để anh chị em thấy là Dũng nhớ Dũng đều yêu cầu là bán hết bán hết bán hết chỉ có một vài cổ phiếu là gì ạ Dũng bảo giá vẫn giữ lại để vì nó gì ạ nó vẫn gì ạ nó cần thị trường chung cần phải chạy nước rút đúng không ạ chạy nước rút trước khi kết thúc bây giờ chúng ta tư duy này tư duy này tư duy tư duy cái này cái này là tư duy nó là cái đầu cái đầu này mà không không tư duy được tại vì trong đầu tư chứng khoán tư duy mới là cái gì ạ cái thành công còn chỉ tập trung vào bới mắc là chúng ta chết đấy ạ thế đầu tiên Dũng có nói là gì ạ trong rủi ro trong rủi ro anh em nhá trong rủi ro thì chúng có gì ạ chiến tranh dịch bệnh sóng thần đúng không có chúng ta có rất nhiều rủi ro chiến tranh dịch bệnh sóng thần thì những cái chị cái đó chúng ta có phải là đợi xu hướng thị trường cho chạy nốt để chúng ta bán hay là chúng ta phải bán ngay nếu cái điều đó nó diễn ra một cách mà chúng ta không kiểm soát được ạ anh em nhớ không ạ đấy là cái đầu tiên chúng ta lại quay trở lại với bài học tức nếu dũng có nói rằng là trong xu hướng thị trường đi lên thì nó bỏ qua thông tin xấu nhưng nếu chúng ta nhìn thị trường nó kết thúc gần hết chu kỳ rồi gần hết chu kỳ rồi chỉ còn một vài cổ phiếu nó còn cố gắng để chạy nốt nước rút để kéo nốt thị trường lên để tiếp tục bán tháo nhưng vì mọi cái nó gần như là đạt đỉnh hết rồi mà chúng ta lại thấy rằng lần mà lần này dịch bệnh nó phải thông thường không ạ Dũng có nói là Hồ Chí Minh tại sao người ta xét nghiệm 5 triệu người Dũng nhớ không nhầm là phải 5 triệu người không ạ một lúc thì chúng ta thấy là những điều này nếu chúng ta là là big boy chúng ta cũng phải ngửi đến cái mùi gì ạ mùi tanh rồi đúng không ạ để chúng ta có thể tính được có phải đấy không ạ hay là chúng ta vẫn phải đợi khi nào nó phân phối nó chạy nó rút cho tôi bán vậy tư duy này anh chị em thấy đã giải thích được chưa ạ hay là chúng ta vẫn còn có câu hỏi nào khác ạ Thế nếu chúng ta nhìn thấy là cơ hội làm ăn của chúng ta đã gì đã gần như hết rồi thì chúng ta sẽ gì ạ à? cần phải bán tháo để thoát thân chứ lại tại sao lại phải kéo chạy nước rút bởi vì chúng ta nhìn thấy phía trên nữa là gì ạ nên học mà gì ạ mà chúng ta không tư duy là gì ạ mất tiền đấy ạ chúng ta lại có một câu hỏi nữa này một câu chuyện nữa này nếu anh chị em nếu nhớ thì hãy comment nhá Dũng có nói một câu chuyện như này trong quá trình mà phân tích á, thì Dũng ít phân tích về thị trường chung nhiều và chủ yếu tập trung vào các dòng các cổ phiếu đúng không ít phân tích về thị trường chung tập trung vào các dòng các cổ phiếu nên khi mà nhìn toàn bộ các cổ phiếu nó đạt đỉnh rồi nên tự nhiên Dũng đã giảm được cái sự rủi ro cho chính mình Thế vì Dũng gì ạ? À? Thay vì Dũng tập trung quá nhiều vào thì trường chung thì Dũng đã tập trung gì ạ? À? Từng cái nhóm cổ phiếu Dũng đang theo dõi, đang mua rất là đỉnh. Thế Dũng bán ra. Mà cổ phiếu thì nó gì ạ? À? Cổ phiếu, các cổ phiếu, các dòng thì nó lại tạo ra các cổ phiếu, các dòng nó tạo ra gì ạ? Tạo ra VN30, tạo ra VN Index, nếu chúng ta phân tích sâu về các dòng các cổ phiếu thì chúng ta có thể phân tích từ, từ thị trường chung ạ phân tích thị trường chung nó khó hơn rất nhiều so với phân tích cổ phiếu nên đấy là một cái kỳ nữa anh chị em có thể học được và có hai loại người loại người mà phân tích và hiểu sâu cổ phiếu thì luôn luôn đạt mức lợi nhuận cao hơn những loại thông thường ở mức ít nhất là khoảng độ 500 phần trăm trở lên nếu anh chị em phân tích ở tầm kia thì thường nếu chúng ta lỗ khoảng 50 phần trăm thì những cái nhóm tầm kia bao giờ họ cũng lãi ít nhất khoảng 500 phần trăm hơn chúng ta rất là nhiều nên đấy mới là gì ạ sự khác nhau giữa thiên tài đầu tư chứng khoán và mỗi người bình thường để cho ta đầu tư nên đấy chúng ta là các bài học mà anh em cần biết ạ anh em có thấy được không ạ à, đây ở đây không phải đây này anh chị em thông cảm nhé có một số anh chị em cứ hiểu lầm vì ở đây là dũng ạ à, tất cả các anh chị em đang có mặt đây tất cả những anh chị em đang thì à, ngồi đây Dũng thực sự là rất là yêu thương rất là quý trọng trân trọng chúng ta nên không có ai là gì ạ à? không có ai là là người mà Dũng mà coi là cái, cái người mà mang tính là tiêu cực hết nhưng ở những cái bài học Dũng lôi ra ở đây để chúng ta nhận ra và nhận ra để chúng ta biết rằng chúng ta sai biết chúng ta sai chúng ta sửa chúng ta sửa thì tự nhiên gia đình chúng ta hạnh phúc chúng ta có tiền để cho gia đình có tiền để uh, giúp đỡ uh, con cái có tiền để cho bố mẹ có tiền để làm thứ thứ còn nếu không có tiền thì tự nhiên lại chúng ta lại đúng không lại túng bẫn mà túng bẫn thì chúng ta là ai bị gì ạ bế tắc mà khi bế tắc thì chúng ta lại vào đây để chúng ta lại tiếp tục có những năng lượng tiêu cực hơn à, trước khi ờ, cái chương trình mà Dũng muốn chia sẻ thì Dũng vẫn lại tiếp tục để cho anh chị em cái con số này Đấy. anh chị em để ý này trong một cái trend đi xuống cổ phiếu đang trong một cái cổ phiếu đó, nó là một cái F3 cái F3 tức là gì ạ một cái cái cái cái thanh ba vôn thấp điều này cho thấy là thiếu cầu của Bitcoin nó trong chen đi xuống mà anh chị em có thể nhìn thấy ở đây ạ đây chen đi xuống còn chen đi lên thì đây gọi là test cung test cung còn chen ở đây chúng ta là gì ạ cũng là trong một xu xuống và từ cái điều này anh chị em có thể thấy rằng là chúng ta biết phải làm gì nếu chúng ta biết làm gì thì buổi ngày mai chúng ta sẽ gì ạ có thời gian để phân tích thị trường tại vì một cái buổi như này chúng ta sẽ không thể phân tích được quá nhiều kiến thức cái quan trọng là gì ạ những người giỏi nhất trên thế giới người ta cũng sai rất là nhiều anh chị không nên cái việc mà chúng ta cứ tập trung vào tập trung vào một cái điều gì đó nó dẫn đến câu chuyện là năng lượng chúng ta ở mức thấp còn câu chuyện đây nó giống đơn giản thôi biết cái gì thì dũng lại chia sẻ cái điều đó biết cái gì dũng chia đó có thể để tạo ra một cái sự hoàn hảo có lẽ dũng cần phải học rất nhiều bởi vì thị trường nó là gì ạ là vô vàn kiến thức mà chúng ta cần phải nếu có quá nhiều kiến thức mà chúng ta cần phải nạp vào đầu và mỗi một lần nạp Dũng sai Dũng kể cho anh chị em ạ à. Dũng đúng thì Dũng kể để chúng ta học những bài học thế thôi cái tội gì chúng ta cứ phải còn những cái điều mà chúng ta này nếu anh chị em mà hiểu rõ hơn ở trong cái chương trình mà Dũng chia sẻ nó có ba dạng phân tích đỉnh mà chúng ta thấy đúng mà nó không đúng cái cách phân tích của Wilmonel thì ông sẽ dùng bùng nổ theo đà để phân tích ạ có phải không ạ nếu Wilmonel bùng nổ theo đà để phân tích thì có những đợt như sóng thần như này có những đợt là dịch bệnh như này thì nó bị fail mô hình nó bị fail luôn ạ còn trong sách VSA thì nó đi đi đủ bốn cái chu kỳ đi đủ bốn cái giai đoạn để nó gì ạ bốn cái gì ạ cái giai đoạn khác nhau pha A pha B pha C và D nó kết thúc và cái pha này á nó chỉ đúng với các cổ phiếu blue chip thôi ạ còn những cái cổ phiếu mà gì ạ dạng penny của midcap thì lại không đúng nên chúng ta cần phải biết rằng là bởi vì cái nhóm đấy thì nó sẽ không bao giờ đúng với các cổ phiếu penny được vì các cổ phiếu mang penny mang tính đầu cơ nên ở đây chúng ta cũng thấy rằng là nó sẽ không đúng với gì ạ nguyên mô tiếp theo chúng ta có thể sử dụng cách phân tích đỉnh của gì ạ à? Mac Mini thì Mac Mini thì ông cũng gì ạ à? không quan tâm đến thị trường chung nhiều lắm nhưng ông chỉ quan tâm đến các cổ phiếu dẫn dắt đúng không David Zen cũng thế ông chỉ quan tâm đến dòng cổ phiếu dẫn dắt và khi ông quan tâm đến dòng cổ phiếu dẫn dắt thì cái việc mà gì ạ à? biết rằng là cái nhóm cổ phiếu nào kết thúc biết của nhóm cổ phiếu nào đang gì ạ có dấu hiệu dẫn đầu và mua nhóm đấy thì tỷ lệ lợi nhuận cao hơn vượt trội so với nhóm khác và đây là cách mà Dũng đang để áp dụng theo cái hướng mà anh chị em thấy rằng là cái hướng hướng này thì nếu quan sát anh chị em thấy là Liam Mo cũng đang ông cũng làm hướng này Mac Mini cũng làm hướng này và ông nào nữa David Zen ông cũng đang làm hướng này đây là cách Dũng làm còn anh chị em thấy nó không đúng thì không sao cả Dũng nó làm như hôm nay mà kết quả của Dũng là rất là tốt đơn giản đó và Dũng thấy rằng là anh chị em nào học viên mà áp dụng theo cái hệ thống này của Dũng thì đợt vừa rồi cũng là rất là tốt và bây giờ là tốt rồi tại sao lại cứ phải để ngồi ở đây để gì ạ ngồi đây để cầu nguyện mua bán cổ phiếu để chém gió cổ phiếu làm gì Nên thời điểm này là Dũng sẽ mong rằng là Dũng sẽ có thời gian để đào tạo những cái kiến thức một phần mà trong quá trình đào tạo thì Dũng biết rằng là kiến thức mình cũng hạn chế có hạn nên anh chị em nào muốn gì ạ nếu chúng ta thấy rằng là kiến thức của mà hơn Dũng thì Dũng mong rằng là Dũng sẽ cùng anh em lên để đào tạo được không như thế tốt không ạ tức là Dũng sẽ cùng chúng ta lên để đào tạo trên này nếu anh chị em mà có kiến thức thì chúng ta cùng lên Dũng sẽ gì ạ đưa cái đường link của chúng ta cùng chia sẻ điều đó nó có thể giúp cho cộng đồng đầu tư chứng khoán Việt Nam tốt hơn không ạ à, cuốn sách của nó có cuốn sách là đầu tư tăng trưởng à, có sách bằng tiếng Anh rồi những cái này thì uh, Việt Nam chưa xuất bản chưa chưa xuất bản nên cái cái này là cái hoặc là chúng ta có thể đọc một cuốn sách làm thế làm làm thế nào chứng khoán của Lý Mo và anh chị em sách thì gần như là cái bản bản bản bản giấy được gần như không có Dũng có cái bản gọi là bản uh, ebook như bản này thì không biết sau này thời gian có thể một số bạn nào bạn mua được bản quyền thì Dũng lại trở thành là gì ạ sau khi mà mua bản quyền ký book của Dũng tại vì Dũng gắn tên trên nó thì sau một thời gian Dũng sẽ trở thành một cái người gọi là gì anh biết không ạ ăn cắp bản quyền đơn là thế thôi cái cuốn sách của Mac Mini ấy, là Dũng đã gì ạ nhờ một cái bạn dịch từ rất lâu rồi sau đó Dũng gắn cái tên vào đó tại vì lúc đấy là Dũng đao từ bên Mỹ cơ sau đó dịch tuyển thể Việt Nam nhưng sau này thì cuốn sách đó được gì ạ bên uh, một số các bạn ở Việt Nam xuất bản thì cái đấy được gì ạ đưa ra ngoài thì trở thành nghĩa ăn cắp bản quyền thì đấy thì chúng ta thấy là mọi thứ nó luôn luôn có đúng có sai có đúng có sai tại vì mình cũng không biết được mọi thứ nó như nào nên ở đây chúng ta thấy là cuộc sống nó rất là có nhiều điều rất thú vị nên chúng ta để đến với nhau để chúng ta vui đến với nhau để chúng ta học tập nhau để chúng ta cùng tiến lên chứ đến với nhau mà chúng ta cứ nhìn đến nhau để thấy rằng là nó làm gì đó nó không được vui lắm thì có lẽ là đầu tư chứng khoán nó sẽ không phải là một cuộc, cuộc chơi một cuộc chúng ta gọi là một kênh bạc thì đúng hơn ạ một lần nữa thì uh, Dũng xin cảm ơn chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã có mặt theo dõi cái à, buổi livestream hôm nay tại vì hôm nay nó mang tính chất là giao lưu nên Dũng không có gì ạ phân tích gì cả nhưng Dũng có một cái gì ạ cái phần phân tích một cái, một cái tín hiệu để anh chị em bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ có gì ạ có cái suy nghĩ để chúng ta có thể tương tác nhiều hơn đúng không ạ và chúc anh chị em có một buổi tối tràn tràn ngập năng lượng tràn ngập niềm vui và chúc anh chị em ngủ ngon xin cảm ơn ạ